Địa ốc Five Stars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hai mặt tiền Phan Đình Phùng phường 2, diện tích 95,9 m2. Sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng đông bắc, đông nam, đường xe hơi. Kết cấu: một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Cách đường chính 100 m, gần chợ, trường học, ngân hàng, tiện ích đầy đủ, dân cư đông, an ninh tốt. Giá: 6,5 tỷ đồng. Nhà hẻm hai mặt tiền Hồ Xuân Hương phường 9, diện tích 111 m2 thực tế hơn 200 m2 sổ riêng nông nghiệp, hướng đông bắc và tây bắc, đường xe hơi. Kết cấu: một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Cách trục chính Hồ Xuân Hương 150m, gần khu du lịch Hồ Than Thở, cách trung tâm 5,5 km, giá 6,4 tỷ đồng. Đất mặt tiền Xô viết Nghệ Tĩnh phường 8, diện tích 2,280 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường xe hơi, đã có sẵn nhà kho, Đối diện sân vận động tỉnh, cách chợ Đà Lạt 3 km, nằm trên trục chính về Lạc Dương. Giá 125 tỷ đồng. Đất thôn Nở Tho Hạ, Đức Trọng, diện tích 324 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường xe hơi, đã có sẵn nhà cấp 4, sân đậu rộng thuận tiện kinh doanh, cách sân bay Liên Khương 5 km, cách trục chính quốc lộ 27 khoảng 100 m, khu dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích. Giá 2,9 tỷ đồng.